mình làm dâu mẹ mấy năm rồi chỉnh trôn với mãi là trôn ba năm <laughs> mình được mấy cháu rồi dạ con được ờ, một cháu ạ nhưng thực chất là con có bốn cháu rồi dạ sao ạ <laughs> con có nghĩa là con trong thực là ba cháu là đã có một đời chồng dạ. dạ có ba người con rồi hiện nay mấy người con riêng á có sống chung với dạ không ạ bé sáu là ở với con con ừ. ba bé ở bên bố có một bé nữa dạ, một bé là coi như hiện nay hai bé đang ở hai bé. mình hả cái hồi mà đám cưới của hai nhỏ nó cũng có một cái chút trục trặc à, những người khách mình mời thì à, thì đa số là hoan hỉ nhưng cũng có một trong những trường hợp mà điều đó là bí mật mà con dâu đến giờ này cũng không biết có một hai trường hợp á, họ đến họ bỏ phong bì ừ, xong rồi họ không ngồi họ ăn họ về họ nhắn tin họ gọi điện họ nói nói thật sự chị chứ em đến đó trong lòng em nó nghẹn em tức con trai chị nó con trai tăng mới lớn mà sao đồng ý sao lấy một cô bé đã có một đời chồng mà những ba đứa con sao chị đồng ý xong cái nữ bảo này này em ơi em từ từ em đừng có ác cảm như vậy sinh ra thì ai cũng có cái cái cái hoàn cảnh và có một cái vấn đề của mình em cứ tìm một cô gái hoàn hảo để lấy về làm dâu thì những cô gái không hoàn hảo họ ế hết à mình nói con ơi nếu mà chồng con á mà nó hư á con quýnh nó cho mình con quýnh nó cho mình nó quýnh lại sao không tuyệt đối không bao giờ thằng đó không dám quýnh vợ mình biết tính nó có lần ảnh quýnh xong ảnh kể chuyện chứ mẹ ơi con vừa đập cho một tặng đó chị chị chị suối xong chết kia đi làm thiệt hả làm thiệt mà có lần gọi điện nói mẹ ơi con vừa quýnh cho mà ngồi im à <laughs> mẹ mẹ con thường hay nhắc đến sinh hoạt dư vẫn vẫn hay nói con ạ nếu như cảm thấy mà trong con ở với con tốt á bỏ đi bỏ đi nó đó kêu nhỏ này đánh thằng kia đánh thằng nhỏ này bỏ cảm thấy mà ở với con tốt thì con cứ bỏ cho mẹ về đây ở với mẹ hai mẹ con ở <laughs> mẹ chồng quá trẻ luôn giống hai chị em luôn hả em bị sốc nặng quá anh thấy chưa nãy em nói mẹ chồng với nàng dâu là gọi là ờ, khoảng cách thế hệ đó đâu có khoảng cách đâu mẹ chồng còn hiện đại hơn nữa mẹ chồng nàng dâu rất là vui mừng chào đón hai mẹ con đến đây để ờ, chia sẻ câu chuyện về gia đình mình bây giờ xin mời chị giới thiệu về mình xin ờ, chào tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình mẹ chồng nàng dâu và xin chào à, Quyền Linh và xin chào Thanh Thúy à, xin đẹp và chào tất cả mọi người à, mình à, đến từ Con Tum nhưng mình làm việc ở Nghệ An và hiện tại mình đang có mặt ngồi đây à Nghệ An mình làm dạ. công việc gì chị làm uh, tóc à làm tóc hả chút wow đẹp mà vô cái thấy là dạ. vô thấy hiện đại liền á bây giờ tên gì dạ con là con Nguyễn Thị Thanh Tấm ạ à con năm nay ba mươi ba tuổi mình làm dâu mẹ mấy năm rồi tính tròn ngày mai là tròn 3 năm à, mình được mấy cháu rồi dạ con được ờ, một cháu ạ nhưng thực chất là con có bốn cháu rồi dạ sao ạ <laughs> con con nghĩa là con chồng thực là ba, ba. là đã có một đời chồng <laughs> dạ. và có ba người con rồi hiện nay mấy người con riêng á có sống chung với dạ không ạ bé sáu là ở với con con ba bé ở với bố có một, một bé nữa một bé là nữa. coi như hiện nay hai bé đang ở hai với bé. mình hả mình là làm việc ở nghệ an là 33 năm à, sinh thành con trai cũng ở nghệ an ừ. thế là một ngày đẹp trời nào đó thế là con trai bảo mẹ ơi con muốn lấy vợ thế mình nói bình thường nhưng mà vợ con là ai mày chưa biết kêu dạ vợ con làm neo ở cái cửa hàng cửa hàng đó à, bình thường thôi ừ, ừ. vậy con nói bình thường thôi xong kêu nhưng mà vợ con có một đời chồng rồi mẹ ơ ờ, cũng bình thường thôi à. con yêu là được đúng rồi bị yêu là được thôi cái lúc mà anh con trai của chị về nói là có một đời chồng và có ba người con riêng thì cảm xúc chị còn bình thường không mình cũng có cái cảm giác buồn mình buồn cho con trai mình nói là người phụ nữ mà thường có con rồi thì thường là yêu thương con nhiều hơn yêu thương chồng càng nhiều con thì cái tình cảm nó dành cho con càng nhiều thì con trai của mình nó có chút xíu tình cảm từ vợ nó thôi chứ không có nhiều nữa <laughs> tự nhiên buồn vậy thôi à suy nghĩ của ờ, mẹ chồng ở đây rất là thoáng không mà đúng, sâu sắc nữa anh nếu mà rất gặp sâu thúy sắc ờ, thúy chưa chắc được vậy đó đúng nha. em sẽ không nghĩ được cái khúc là khi phụ nữ có con thì ừ. sẽ thương con hơn là thương chồng vậy thì chị đã làm điều gì để chị đi kiểm chứng là cái người con dâu của mình có thực sự xứng đáng làm dâu của mình không mình nghe hỏi con trai là con ơi người mà con chuẩn bị chọn làm vợ thì hiện tại công việc ở đâu và gia đình như thế nào bạn ấy làm nail mẹ làm móng á thế nên nó cho mẹ cái địa chỉ để mẹ xuống mẹ làm ảnh cho địa chỉ xong mình xuống cũng không báo với con trai vô cái anh đây hình như là thấy mình qua hình ảnh rồi vô là biết ngay là bà mẹ chồng tương lai của mình rồi thì đấy có phần cũng hơi rụt rè cái nói con ơi làm cho cô cái móng nó nói dạ cô ngồi con làm cho cũng hỏi chuyện năm ba câu chuyện ừ con làm có được không thu nhập ra sao khi mình đứng lên mình chào ra về thì à, mình nhớ mình đưa 200 k <laughs> kêu dạ không con không lấy cô con làm tặng cô để cô chơi tết chứ con không lấy con mình nói không đây không phải cô trả cái tiền công cho con mà đây là cô mừng tuổi để mẹ vô mình ngạc nhiên vì mẹ quá sứt tím so với cái tuổi <laughs> mình cũng cảm thấy mình già hơn mẹ <laughs> sợ là, là mẹ mẹ không, không đồng ý á mẹ không đồng ý đó mẹ nghĩ cái quá khứ của mình sao lại khóc phải vui chứ <laughs> phải vui chứ phải vui chứ vui vui vui vui vui <laughs> chúng ta không chọn nơi mình sinh ra đâu chúng ta không chọn được số phận như mình thật ra bây giờ những bà mẹ chồng rất là hiện đại hiểu được cái những cái điều đó ha <laughs> con cảm thấy là cái xúc động của <laughs> tình cảm của mẹ dành cho con cái hồi mà đám cưới của hai nhỏ nó cũng có một cái chút trục trặc ờ, những người khách mình mời thì ờ, đa số là hoan hỉ nhưng cũng có một trong những trường hợp mà điều đó là bí mật mà con dâu đến giờ này cũng không biết có một hai trường hợp á, họ đến họ bỏ phong bì ừ, xong rồi họ không ngồi họ ăn họ về họ nhắn tin họ gọi điện họ nói nói thật sự chị chứ em đến đó trong lòng em nó nghẹn ừ. em tức con trai chị nó con trai tăng mới lớn mà sao đồng ý cho lấy một cô bé đã có một đời chồng mà những ba đứa con sao chị đồng ý xong cái ừ, nữ bảo như này em ơi em từ từ em đừng có ác cảm như vậy sinh ra thì ai cũng có cái cái cái cái hoàn cảnh và có một cái vấn đề của mình em cứ tìm một cô gái hoàn hảo để lấy về làm dâu thì những cô gái không hoàn hảo họ ế hết à mình phải có một cái ờ, một chi phí của mình chứ không được lung lay những bất cứ một cái đúng rồi có những cái ở bên ngoài thôi mà quan trọng gia đình mình sống với nhau đúng yêu thương thế nào và con dâu với mình đối xử thế nào mình biết thôi đèn ai nấy sáng mà từ lúc mẹ đến làm neo đó thì bao lâu hai vợ chồng mình cưới nhau mấy tháng lắm nha <laughs> khoảng mấy tháng à mấy tháng lúc về làm dâu nè nó có khác với lúc tới làm móng <laughs> làm dâu với làm móng liên quan không liên quan lúc làm móng coi chứ lúc đó là không lấy dâu tiền rồi. con với mẹ về thì thỉnh thoảng hai mẹ con hãy ngồi nhậu với nhau nhậu dạ hai mẹ con mà làm xong hết việc là bắt đầu ngồi mẹ này ta chưa chưa mất mặt ta kiếm chị ăn có hay ta mua tới nhau <laughs> hai mẹ con lấy nhau ai ai tiễn ai lên đường trước <laughs> con hôm thì mẹ để tiền con lên đường trước là mẹ con với con không đến quán với nhá con xin ngồi mẹ <laughs> tại sao mình vẫn dậy đi làm sớm mình nhậu xong chứ mẹ hôm qua con nhậu giờ con mệt con nghĩ mình nghĩ bụng mình á dạy rồi hạnh ơi mày dạy rồi mày cho nó uống xong giờ nó ở nhà không có lý do gì để để la hết trơn vậy chứ bữa sau vẫn rủ nhậu biểu không thôi không có dạ. ai nhậu cùng chị em bố em hay đi chiều nhưng hãy hãy hãy mau khóc á thỉnh thoảng bên trong tỏ tiếng là bắt đầu về về ngoài về ngoài xong rồi mẹ như tin mẹ nhắn tin về đi con về nhà đi chơi con không có nhà mẹ thấy buồn lắm nhà hàng vắng trống trở về đi về tối mẹ con ta đi cờ lo <laughs> về xong rồi khi nào mà con kiểu buồn buồn mẹ lại ta đi ăn đêm con mẹ đi đến đường đi giữa đường mà mẹ chỉ làm cho con cười thôi bâu và cười thật nhiều vô không cái cháu sau đấy mặt anh hay khóc <laughs> à, lấy nhau xong rồi thì làm với mẹ thì là sợ à, chồng mình ở với mẹ là lệ thuộc vào mẹ trong cái đôi cánh của mẹ thì chồng không có vững chãi được thì vợ chồng mới ôm nhau lên đà lạt đi lập nghiệp bán cháo lương xong rồi mình mới nhớ cháu quá mình không biết làm sao cái mình cứ chạy lên nhà thông gia để thăm bé bé con của con dâu thì cũng giống mình coi giống như con cháu của mình vậy cái bé mà con của chồng trước á hả đúng rồi chị chạy lên nhà chị thăm chạy lên nhà chị chui để thăm mẹ bây giờ đi lập nghiệp tạm thời thuê nhà thuê cửa vất vả quá chưa đưa đi con đi được chỉ đưa em đi thôi thì một thời gian mẹ ổn định sẽ đưa con đi xong có hôm đó là sinh nhật của bé bé bé bé con con con con cháu nhỏ sau á thế mình mới lên xin à, anh chị thông gia nói với lại nói qua con dâu nói con ơi bây giờ mẹ chiều nay là mẹ bay vô trong đó để sinh nhật cháu nè nhưng mà mẹ sẽ đưa hà my đi cùng à, để mẹ lên mà xin ông bà ngoại đưa cháu đi cùng tại vì sao cháu nó ở xa con tội quá thế là lên nói anh chị xui chịu liền anh chị xui nói dạ cháu đang nghỉ hè thôi chị đưa cháu đi vô đó chơi xong vô cái mình kiếm cách mình nói con ơi để cháu ở lại đà lạt đi khó khăn bao nhiêu cũng không sao miễn sao mẹ con ở gần nhau để hai cháu kia ở với bố con để nhớ cháu rồi mà bây giờ cộng thêm hà my mà ở xa con nữa thì cái tình cảm của con nó nó luôn luôn nó có những cái gì nó nó trắc trở trong lòng thì thôi để mẹ đưa cháu vô sống với con mẹ hỗ trợ được cái gì mẹ sẽ hỗ trợ về mặt kinh tế thế là mình đưa <laughs> bé hà my vô đà lạt ở luôn với à, con trai với con dâu hay quá chính mẹ chồng là cái người sẽ gắn kết lại những cái đứa con riêng của em với lại em và cả chồng nữa thật là tuyệt vời luôn á à, còn nói về chồng của em á thì à, chồng em đã cư xử như thế nào với những đứa con riêng của em giống giống rất thương à, thương con trước của em lắm hả thương lắm thương chứ wow, thương thật lắm. ra mình khỏi cần ấy mình cũng biết rồi bởi vì một người đàn ông trai tân đi lấy một cô gái mà đã có vợ chồng mà ba đứa con riêng thì phải yêu cái người người đó lắm chính vì yêu thương vợ và chắc chắn vì thế nên yêu thương ừ. cả con của vợ luôn cái lúc mà có bầu á thì mẹ chồng và chồng đã chăm sóc như thế nào ạ mẹ chồng không cho làm gì hết suốt ngày nấu cháo cái cá chép á ăn vô đấy ăn cho sáu con hơn vừa khỏe mà muốn đỏ con đẹp gái quần áo các thứ mẹ cũng mẹ giặt hết mẹ chồng giặt quần áo cho con dâu luôn á dạ. hả mẹ chồng giặt con chồng đứa lên tăng phới <laughs> mẹ thì kỹ tính hơn <laughs> mẹ bao giờ cũng giặt bằng tay để ngâm xà phòng khoảng 30 phút mới vô máy đến vì vậy là con dâu giặt để đó để đó để đó để đó để đó là vì sao sao không có yên tâm <laughs> nay chồng à, có khó tính với con dâu không? Chắc không ạ, mẹ hay nói con tình có là hay xi mặt Có lần cũng có xung đột, chứ không phải không đâu Dạ, đó là gì chị? Anh cãi nhau với chồng Mà anh bỏ anh về nhà, anh không nói với mẹ Làm mẹ ngủ dậy, mẹ là có cái tội dậy sớm tập thể dục Xuống đó mà, xe máy đâu ta Con nhỏ đi đâu cả đêm ta, nghĩ con bụng á Xong cái mới thấy tin nhắn, mẹ ơi con đau đầu quá con về bên bố mẹ con con ở vài ngày xong mình không nhắn gì cả mình nói con ơi nếu mà ở với mẹ đau đầu thì con xếp thêm vài bộ đồ con về bên đó con ở lâu lâu một lúc thấy anh chạy về rồi <laughs> chửi chửi thẳng đi à, có tay luôn á nếu con giận với chồng con á con có thể qua bên phòng mẹ con ngủ mẹ luôn luôn đón chào con chứ đừng có bỏ về nhà bố mẹ vô tình để bố mẹ con hoang mang hơn nữa là con đã một lần tan vỡ bây giờ thấy về nửa đêm và chắc chắn trong bố mẹ con sẽ có một cái nỗi ám ảnh rất lớn Hay đúng rồi đó chính vì vậy con tuyệt đối không được về kiểu đó vui vẻ thì hai đứa cùng về mà cãi nhau con qua phòng mẹ con ngủ quay về gặp mẹ chồng mình có có nói gì không không con bình thường <laughs> cười cười cười cười xong đi về nhà <laughs> vậy đó hả mẹ chồng sống xã hội lắm thành ra không cần nói nhiều nói ít lắm mình nói con ơi nếu mà chồng con á mà nó hư con quýnh nó cho con quýnh nó cho mình mà quýnh lại sao không tuyệt đối không bao giờ thằng đó không dám quýnh vợ mình biết tính nó có lần ảnh quýnh xong ảnh kể chuyện chứ mẹ ơi con vừa đặt cho một tặng đó chị chị chị suối xong cái chim đi làm thiệt hả làm thiệt mà có lần gọi điện nói mẹ ơi con vừa quýnh cho mà ngồi im à mẹ mẹ con thường hay nhắc đến sinh hoạt dư và mình hay nói con ạ nếu như cảm thấy mà trong con ở với con tốt á bỏ đi bỏ đi nó no, đã hết kìa nhỏ này đánh anh kia, lên kia kiếp nhỏ này bỏ cảm thấy mà ở với con tốt thì con cứ bỏ cho mẹ về đây ở với mẹ hai mẹ con tự ở <laughs> hôm nay bà vợ chồng à, hơi bị thú vị đấy nha <laughs> dạ. à, yêu thương con dâu nè đứng à, bên được con dâu nè dạ. thậm chí là sai suối con dâu đánh chồng luôn nè <laughs> à, dạ bỏ chồng yêu thương con của con dâu con riêng con dâu à, điều này là thật ra cũng hiếm hoi lắm á con dạ có bao giờ mẹ con làm con buồn chút gì đó không buồn thì đó là cũng không buồn nhưng mà con biết cho mẹ tính mẹ hay nói cho mẹ nói mẹ nói thoải mái con cứ im đúng không đâu im nhưng mà không phải im bình thường à. im vậy này. <laughs> vậy đó tức thêm nữa đó không im vậy đó mình có thể cương với bất cứ ai nhưng trong gia đình mình không muốn cương có đôi khi chính mình là người làm lành với con dâu ừ. mình là người masseur con ơi ờ ờ ờ abcd ờ e thôi vậy đi nha con mẹ nóng tính không có gì đâu <laughs> rồi em xin lỗi chị nha chị nhìn chị như thế này mà quý vị khán giả hãy nhìn đi có nghĩ rằng là chị mẹ chồng này nhịn con <laughs> dâu không bởi người ta có một cái câu đừng bao giờ nhìn đánh giá một con người quá dễ bề ngoài <laughs> ừ, nhưng có một lần duy nhất là ảnh biết lỗi là ảnh đi xin lỗi mẹ nha xin lỗi kiểu vậy nè uống rượu say say rồi rồi mới dám xin lỗi bữa đó mình dặn ba này không hỏi tới tên luôn lần này là mình không sai nha lần này là anh sai anh uống tưng tưng mẹ gì đó mẹ có ở nhà không có sao trời đó con lên mình nói, rồi rồi con đây kiếm chuyện với mình rồi <laughs> không phải kiếm chuyện cãi nhau đâu mình biết cái giọng là cái giọng xuống nước rồi xong bắt đầu lên mình đang ngủ anh phi vô anh đè mình anh bóp vú anh làm tính thôi các kiểu mình nói trời ơi tôi nhột muốn chết thôi thôi mọi thứ bỏ qua không bắt lỗi nữa thôi được rồi đi về đi về đi để mẹ ngủ <laughs> anh linh em áp dụng với chồng em hai đứa gây lộn em sẽ về uống uống thịt xay ừ, ờ, thịnh ra đây dạ đây đẹp ừ, nhéo có lần tức lắm nha tức lắm luôn cái kiểu gọi điện không nghe máy á cái cuộc gọi nhớ của mẹ cũng không chịu gọi lại á có nhiều lúc tức quá nói con ơi con sinh ra cái điện thoại mà văn hóa <laughs> dùng điện thoại á là thấy cuộc gọi nhớ không phải gọi lại đôi khi con phải hỏi mẹ ơi mẹ cần có chuyện gì không cái quan lý do sao em không gọi em nghĩ là cái điều tí nào gọi nhưng mà xong là lệ đó xong rồi qua hôm sau mình á con ơi con có thấy cuộc gọi của mẹ không nó dạ có nhưng ờ. mà là cháu chơi điện tử cầm máy con quên gọi lại rồi <laughs> trời ơi nó tắt. ủa mẹ có vấn đề gì quan trọng hay sao ừ, Đúng dạ. Không? nhưng mà khắc phục được rồi khắc phục rồi một lần đó mình làm cũng làm mình làm mãi rồi mình là không có thể làm gì được rồi dạ. à... anh cũng vợ nhắn gọi anh không trả lời hả anh quay từ sáng đến chiều trả lời ủa lát nữa bộ anh không được nghỉ chút, chút xíu, để uống nước hả con dâu mình là để kéo dài từ hôm nay qua ngày hôm sau ừ. chứ còn trong ngày mình gọi lại nó vấn đề Đúng rồi về khuya quá giờ ngủ rồi ở trong lúc mà anh quay cái chương trình này thì anh có những cái khoảng thời gian là nghỉ uống nước nghỉ uống nước thôi mà à, là anh có thể check điện thoại không, anh coi tiktok không hà chứ anh không có coi coi là vợ gọi như thế nào đâu có đâu sợ coi không coi tiktok mình lên coi kia đúng rồi rồi chưa hết là cái đoạn đường mà từ đây đi về nhà anh á là anh có tài xế riêng chở anh rồi lúc đó ngồi trên xe rảnh anh coi lại có bà xã của Linh nó về là phải trị vụ này nhé. Yên về tới nhà rồi hỏi luôn không thật ra là đây là cặp mẹ chồng nàng dâu rất là hợp với nhau mình có thấy rằng là mình hạnh phúc khi mà vào đúng cái ngôi nhà gặp đúng cái con người này là mẹ chồng mình không ừ. có ạ có đúng không dạ, không phải là bên chồng với mẹ chồng mà phải là bên gia đình nhà, nhà mẹ từ các gì các câu thương yêu tốt lắm cô con dâu là rất cũng đã từng bị tổn thương là rất là nhiều cái cảm xúc khi mà nhắc điều gì là hay mũi lòng hay khóc ha mẹ chồng có làm gì để động viên con dâu mình nó cứng cáp như mình không à, <laughs> nhiều lúc mình nghĩ gì này mình nói với con dâu gì này à, con ơi mẹ hiểu cái vấn đề cũng chỉ là con cái thôi mẹ hiểu một người mẹ mà xa con thì nó rất buồn nhưng cũng thường xuyên dặn con trai nói con không phải thương yêu mỗi vợ con và con của con đâu phải thương yêu luôn cả mấy con của vợ con nữa mà đôi khi con về nhà có khi con không bồng quế chi ở ờ, trước thì con của con nó không tuổi nhưng con không bồng hà my trước thì hà my sẽ tuổi vì nó sẽ có một cái vấn đề Hay suy quá. nghĩ thành ra khi về nhà người đầu tiên con ôm con bồng phải là bé hà my sau đó con ôm quế chi không sao hoặc là con mua cái bánh cái kẹo gì con phải chia đều ra chứ con đừng có đưa mỗi con của con mà vô hình dung một cái đứa trẻ ghi trong đầu nó một cái tiềm thức là ở ờ, mình không phải là con của ông đó nên ông nó không thương cái trái tim con phải rộng hơn thế nữa con mới làm được con phải âu bình cái trái tim con ra con phải rộng hơn rộng hơn thế nữa để con làm được những điều như vậy mà dần dần thì những cái vấn đề đó nó cũng đi vào một cái quy củ tình cảm gia đình như mong muốn cũng không có cái gì gọi là đã đến quá trắc trở hay quá chị Thế ơi tâm, tâm lý dễ sợ không <laughs> không phải là con của con dâu không đâu mà nhà con dâu là có anh trai có hai cháu cũng ở đó nữa thành ra mỗi khi mình lên nhà thông gia thăm là thành bốn cháu <laughs> đó mỗi khi mình muốn mua cái gì mà nó trong túi có 100 ngàn mà mua bốn cái đùi gà là mua làm sao ta ừ. phải nghĩ chứ phải xoay chứ nhưng mà không thể mua hai không thể mua một mà không thể mua ba à, mua ít nhất cũng phải bốn cái cảm xúc của mẹ khi mình đón nhận cô con dâu này tình cảm của mình dành như thế nào và đến bây giờ và mãi mãi về sau như thế nào với con dâu của mình muốn cảm ơn con dâu một điều rằng là con đã huấn luyện cái thằng con trai của mẹ mà những điều mẹ chưa làm được đó là cái tính gia trưởng của ổng trời ơi ổng gia trưởng chưa tới giờ cơm phải ông vô bếp đi anh chưa tới giờ cơm vô pha mì tôm đi chứ không phải sống như mẹ ở với mẹ chưa tới bữa ăn cơm là ổng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ rồi à, là phải cơm lên mâm lên đội lên bát lên đúng giờ đúng bữa lắm mà canh là phải có đồ xào là phải có bắt canh chứ bây giờ là ớ à, vô bếp cưng quá rồi có nhiều hôm vợ không kịp rửa bát thì chồng rửa là điều đó là điều ok có nhiều hôm ăn cơm xong hai người phụ nữ ngồi với nhau mình nói con trai nó ê biết chưa Từ sao mẹ để đó không cần phải nhát bưng mâm đi rửa nhà lúc có vợ đúng không vợ không phải là người đã sinh ra ta nhưng là người đã nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người đúng rồi anh thường xuyên nói câu này với đức hạnh đúng không <laughs> không bao giờ nói với anh thịnh hết á em nói trên tivi em chỉ nghe. nói trên TV thôi <laughs> rồi bây giờ con dâu nói thế nào thời gian hiện tại thì là ngày mai đúng chính đã là được 3 năm con chưa muốn nói với mẹ cả cảm ơn mẹ mấy đứa mấy đứa không phải khó. cảm ơn mẹ thương con không phải khó, không phải khó. cứ sống cho tốt cho hạnh phúc là được nha con không sao trước khi trước khi mua nó có nói lời cảm ơn với mẹ cả <laughs> rất là gì cái đó là trách nhiệm của một người mẹ sống với con cái à, còn lời cảm ơn thì nó là sáo rỗng thôi thì con chỉ sắp sao cho nó nó gọi là à, đừng có để cái phụ lòng mẹ cái những gì mẹ muốn dành cho các con là được ok thôi bây giờ xóa tan cái giây phút và quá là xúc động này tôi sắp sửa khóc theo rồi xin mời mọi người cùng xem clip bất ngờ nha Tôi là Phạm Thị Thủy, mẹ của cháu Trâm. Tôi năm nay 65 tuổi. Thì à, trong thời gian hai cháu yêu nhau đó thì cháu về có tâm sự với tôi. Cũng nhận lõ là lõ là vì gì hẳn là cũng chỉ đứt rảnh giữa đường một lần rồi. Thì dư à. mà một lần nữa cũng tồi, cái thân phận con con tân ba con gái cũng khổ. Nhưng mà sau đi thấy chị chú đến đấy thì thấy chị à, cùng hoa đông mà tính vui vẻ thì chị trẻ chúng lại chị cùng nói là ơi chị suy đừng có lo chị ờ, là cũng phụ nữ với nhau chị thông cảm em sẽ có tâm cho con gái em bà cô cảm thấy là xúc động cứ hay đau hay ổn lắm rồi là thấy chị để là bắt đầu là chị chạy đó quay tóc tóc rồi nhảy chị bắt dừng chân, chị đi ra đây nhảy nhảy nhảy với em nhảy nhảy rồi bắt đầu nhảy rồi nó không phải phải thêm nhạc để mới nhảy thì dư luôn tiền đấy tôi cũng xin cảm ơn chị xuống rất nhiều mà chưa có quy mô để mà nói ra một lời cảm ơn chị Suy chị biết cảm ơn trời đất cảm ơn trời đất đã Suy ờ, khiến là con gái mình là đến với, với gia đình chị Suy và chúc chị là vượt qua là coi như là chị đang bị đang bị ung thư nhưng mà khỏi như vậy à, là coi như chúc chị là khỏe mạnh để rồi là sống lâu với là có với cháu rất cảm ơn chị Suy <laughs> dễ thương quá trời ơi bất ngờ sao mà bất ngờ dữ vậy nè đáng lẽ trời ơi sao mình cứng rắn vậy đó đáng lẽ mình phải khóc chứ ta <laughs> bất ngờ quá à. chưa bao giờ thấy có một gì mà xui nào mà xì <laughs> tin như mà xui này cái sự xì tin này nó đem đến rất nhiều cái niềm vui và nó gỡ bỏ tất cả những cái muộn phiền nhiều lúc mình nghĩ vậy này mình lên nhà chị xui chơi mình rủ chị xui quay tiktok không phải là mình mục đích kiếm view kiếm like nhưng trong thâm tâm mình là muốn cho chị xui hòa đồng với cái kiểu vui vẻ đó à. để cho chị xui không thể giảm được những cái cái bệnh tật vì chị hay bệnh và bây giờ thì thanh thúy xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi nhân vật bất ngờ xuất hiện này là ai xin chào <laughs> xin chào còn ai nữa không dạ. hết rồi hả mời con vô đây quá quen nhau à mình quen nhau à <laughs> có quen nhau không <laughs> con chào à, bà ông chào ông à, chào, cô con chào cô ừ, chào ờ, con nói tiếng nghệ an rặt luôn hả dạ, dạ. bây giờ con thấy cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu rất là tốt đẹp luôn đó dạ. mình có ờ, lời nào cảm ơn mẹ nhắn nhủ vợ mình phải như thế nào với mẹ không con chỉ mong là ừ, hai người phụ nữ con thương yêu sống ờ, hòa thuận thương yêu nhau và luôn luôn vui vẻ hạnh phúc rồi chị bật mí nha em có biết là mẹ em xúi vợ em đánh em không sao tại sao anh Ôi, em em đã góp phần làm cho gia đình ờ, lục đục ư là có nghĩa là có những lần mà vợ anh em đánh em là do mẹ em suối đó bây giờ mới biết không nói gì với bà, bà nội với con yêu bà nội không con chào à, con chào bà nội dạ, con chào bà nội của con nè con nói à, con chào bà nội ở um, thái bình con nói đi con chúc bà luôn khỏe con đang ngồi với bà nội hạnh <laughs> con nói đây là bà nội nghe đó con nói đi bà nội con ở thái bình với hai chị Ồ, với bố <laughs> nếu muốn biết bà nội hạnh là biết chắc chắn rằng bà nội hạnh yêu lắm luôn á hôm nay à, gia đình chúng ta sum họp tại thành phố hồ chí minh này à, cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ ha dạ. cả yeah. nhà hãy cùng yêu thương nhau đó rồi chào con gái nha